Là người đệ tử Phật, chúng ta biết rằng trong Pháp giới này không có một sự vật hiện tượng nào là không có nhân có duyên. Dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang hoành hành, gây đau thương cho nhân loại cũng như vậy, trong đó có nghiệp của chúng sinh trong Pháp giới này. Trước tình hình đó, hàng Phật tử và nhân dân tha thiết cầu thỉnh trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và Chư Tăng Chùa Ba Vàng thiết lập Pháp đàn Nương Hoàng Bảo Sám để được nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào chư Tăng để sám hối nghiệp chướng của chính mình và đại vì chúng sinh mà sám hối khiến cho tội chướng của tất cả đều được phần nào tiêu trừ. Đồng thời nguyện mong cho nạn dịch sớm được hóa giải, các nơi chưa bị dịch bệnh thì sẽ không bị, các cơ quan chức năng được tăng trưởng các duyên để dập tắt được dịch bệnh tại các vùng đã phát nạn dịch bệnh. Thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử thuộc các đạo tràng trong và ngoài nước và các thiện nam tín nữ đã phát tâm cúng dường tam bảo, Chư Tăng Chùa Ba Vàng đã vì chúng sinh trong các cõi giới mà thiết lập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, tu tập liên tục trong 3 ngày 3 đêm, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm Tân Sửu, để theo lời Kinh Pháp Sám Hối, trợ duyên cho các chúng sinh được sám hối. Kính thưa quý Phật tử, sáng ngày hôm nay, chương trình tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám đã kết thúc viên mãn. Tiếp theo ngay sau đây, xin mời quý Phật tử và các bạn sẽ bắt đầu bước vào lễ kết đàn Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám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 chúng con một lòng thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng quang lâm đại hùng bảo điện cho hàng đệ tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo cử trầm hương đốt hướng dương nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biến thanh văn trung cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đài xứng tính tác Phật sự Phổ huấn chư trung sinh giải phát Bồ Đề tâm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 Kính bạch mười phương chư Phật, chư Bồ Tát cùng hết thảy chư Thánh Hiền Tăng. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm Tân Sửu, là ngày kết mã, viên mãn của Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Trong ba ngày, ba đêm liên tục vừa qua, Tăng chúng cùng các quý Phật tử thiện nam tín nữ đã vâng lời Phật dạy, xả thí tình tài, tình vật, thiết lễ cúng dường tam bảo, phát nguyện tu tập, theo lời kinh pháp, lễ bái hồng danh, thọ trì sám pháp, để sám hối và cũng trợ duyên cho các chúng đã được thỉnh về pháp đàn sám hối tội lỗi, nhiều đời, nhiều kiếp đã gây tạo. Hôm nay, Pháp Đàn đã viên mãn công đức, chúng con thành kính tri ân Tam Bảo đã gia hộ tri ân các đức hộ pháp chư thiên thiện thần đã bảo hộ cho pháp hội nương hoàng bảo sám này khiến cho mọi người tham dự đều được hoan hỷ lợi ích giờ này chúng con một lòng thành kính quỳ trước phật đài đốt nén tâm hương cúng dường mười phương tam bảo khải thịnh mười phương tam bảo đồng phóng quang ứng dáng đàn tràng chứng minh cho chúng con được tác lễ kết đàn lương hoàng bảo sám ước nguyện các đại bồ tát lớn nương nguyện chúng con nhiếp trì cho tất cả từ nay cho tới vị lai tinh tấn phát đại bồ đề tâm thực hành các công hạnh thành tựu đạo quả viên mãn nguyện cho hết thảy chúng chư thiên chư thần chúng quỷ thần cùng hết thảy các chúng đã được thỉnh về pháp đàn đồng được lợi ích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 Don't. con xin thành kính cung thỉnh trên sư phụ an tọa pháp tòa. Chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức tăng ni đồng an tọa. Xin mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. Giờ này chúng con xin trân trọng kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, cùng đại diện các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng, dâng lời tri ân và bạch thỉnh trên sư phụ tác lễ kết đàn Pháp đàn Liên Hoàng Bảo Sám. Chúng con xin trân trọng kính mời cô.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 Kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni. Trong ba ngày ba đêm qua, chúng con được nương đức trên sư phụ cùng đại tăng mà được thực hành sám hối tội lỗi của mình cũng như nghiệp chướng của chúng sinh. Thông qua pháp đàn nương hoàng bảo sám, trong pháp đàn chúng con được lễ Phật sám hối cho mình và thế cho tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp pháp giới mười phương như các cõi trời Atula nhân đạo quốc vương quyến thuộc quốc chủ chúng sinh trong cõi địa ngục ngã quỷ súc sinh từ đó hướng tới phát nguyện đền trả bốn ơn cứu thoát ba cõi cầu nguyện cho tam đồ thoát khỏi trầm luân. Đây cũng chính là nhân duyên cho chúng con được thực tập tâm tử bi yêu thương với chúng sinh, coi tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình như lời Đức Phật dạy để bước đầu cho chúng con gieo nhân cho con đường tu hành cầu vô thượng Bồ Đề. Cũng trong ba ngày ba đêm tu tập theo Pháp đàn, chứng kiến sự tinh tấn bồ đề không nhàm mỏi, phát nguyện sám hối thế cho chúng sinh của chư Tôn Đức Tăng. Chúng con được học theo và thành tựu được công đức cao nhất có thể trong Pháp đàn, tăng trưởng tâm kiên cố sám hối của mình. Kính bạch chân sư phụ cùng chư Tôn Đức Tăng, bên cạnh đó cũng không có ít các Phật tử khi tu tập theo pháp đàn liền được chứng nghiệm sự linh diệu của Phật Pháp qua việc chuyển hóa các nghiệp khổ của chính mình và người thân trong gia đình. Những câu chuyện này đã được các Phật tử chia sẻ lên nhóm Facebook cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Cho nên, từ sự chứng nghiệm chân thật, chúng con biết rõ ràng năng lực từ pháp sám hối mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho chúng con và chúng sinh trong các cõi. Chúng con kính bạch chân sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni. Hôm nay pháp đàn nương hoàng bảo sám liên tục trong ba ngày ba đêm đã đến hồi kết mãn. Chúng con thành kính tri ân chân sư phụ và chúng con cầu thỉnh chân sư phụ cùng chư tôn đức tăng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 bộ Kinh Lương Hoàng Bảo Sám. Thì, à, các quý Phật tử, cung thỉnh Chư Tăng, à, tác lễ kết đàn, Sư Phụ và Chư Tăng cũng rất là hoan hỷ. trước hết ấy, thì à, Thầy xin tán thán cái sự tinh tấn tu tập của Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả các quý Phật tử, các thiện nam tín nữ và bà con nhân dân tham dự Pháp đàn. Trong ba ngày qua, miên mật liên tục, à, không nghỉ các thời khóa, kể cả thời khóa khất thực cho đến cúng thí đều liên tục. Đấy là một cái sự tinh tấn à, rất là đáng quý, cả ngày lẫn đêm. Đến hôm nay là cũng có nhiều đại đức là đã cản hết cả tiếng các quý Phật tử cũng thế. Thì bộ Lương Hoàng Bảo Sám này á, là phần lễ bái rất là nhiều mà đại chúng lại phát nguyện là lễ đứng vào năm vóc sát đất. Nhiều nơi thì người ta tụng Lương Hoàng Bảo Sám, ta chỉ ngồi và chắp tay xá thôi. Nhưng mà đại chúng chúng ta thì chân thành phát nguyện là đến phần nào lễ thì sẽ đứng lên và lễ Phật đúng Pháp, ngũ thể đầu địa, Đấy, được gọi là năm vóc sát đất. Ấy. Cho nên các Phật tử trong ba ngày qua là lễ rất nhiều, cả ngày, cả đêm. Thân tâm cũng có cái mỏi mệt, à, thân mỏi mệt. Thế nhưng mà phần tâm là Thầy thấy đại chúng rất là tinh tấn, hầu như là không có ai bỏ một thời khóa nào. Mặc dù thân nó nhọc nhằn, nó mỏi mệt, à, à. Đây thì cái đó là cái điều hết sức đáng tán thán và đấy là thể hiện cái tâm thành tha thiết của chúng ta với việc sám hối. Như kính thưa đại chúng á, như hôm buổi khai đàn thầy đã nói vào tất cả chúng ta là phàm phu thì cử chân động tay cũng đều là có lỗi có tội vì tất cả chúng ta đều đang còn vô minh thế thì cái vô minh ấy, thất niệm cho nên là sinh tội ừ, cho nên không nói có thể nói ai là phàm phu mà không có tội cả thế và tội nhiều hay ít nặng hay nhẹ chúng ta đã từ vô thủy kiếp đến bây giờ quá lâu xa không thể biết được là bao nhiêu kiếp tội lỗi chất chồng nếu chúng ta mà không có tội thì chúng ta đã giác ngộ rồi chính vì tội nó sinh ra nghiệp sinh ra chướng gọi là tội nghiệp và nghiệp chướng nó ngăn che khiến cho chúng ta không thể giác ngộ được cái bản tâm của mình vì vậy chư phật chế ra cho chúng ta cái pháp sám hối nếu không sám hối thì chẳng ai có thể đắc đạo được đấy là sự thật dạ. mà bản chất thật sự của sự sám hối tất cả các hình thức của sám hối lễ bái vào trí thành đọc tụng thì cuối cùng ờ, cái bản chất cuối cùng đó chính là xoay lại tâm chúng ta dừng được tâm ác à, à, dừng tâm ác đình chỉ tâm ác và phát khởi thiện tâm đấy là bản chất của sự sám hối à, và nó cũng chính là cái sự tỉnh giác của chúng ta là sự chính niệm của chúng ta chính niệm và tỉnh giác hàng ngày nó cũng là sự sám hối vậy đấy đó. thế cho nên ờ, đại chúng đang thực tập vì cái pháp sám hối lễ bái và xưng tụng hồng danh này ờ, tụng kinh này ờ, thì nó cũng là cái pháp sám hối cho tất cả các cái hàng sơ cơ nhưng mà thông qua pháp sám hối này mà chúng ta thanh tịnh được thân tâm và tiến lên bài hôm trước thầy nói về các cái phương pháp sám hối như tác pháp sám hối và thủ tướng sám hối hồng danh sám hối cho đến thật tướng sám hối vô sinh sám hối vân vân Thế chúng ta đang làm những cái pháp sám hối mà mà phù hợp với căn cơ của hàng Phật tử chúng ta và với tất cả những cái người mà, mà còn mới tu tập thì cái này nó cũng giúp chúng ta tiến dần lên. thế thì ba ngày vừa rồi đại chúng hết sức cố gắng rất tinh tấn ừ, mà thời tiết bên ngoài thì nắng thì mưa à, nhưng mà đại chúng vẫn miên mật không bỏ một thời khóa nào ừ. tất cả tăng ni và các phật tử ở chùa và các phật tử ở tại nhà thầy cũng tin rất nhiều người cũng theo được theo được đàn lễ đầy đủ cái đó là điều rất quý thế và rồi như là cô đại diện vừa bạch ấy là trong ba ngày lễ bái sám hối này có nhiều phật tử có những cái điều rất là mừng vui à, khi mà mình tha thiết sám hối nó phát sinh ra những cái pháp hỷ rồi lại có thấy những cái sự chuyển hóa à, chuyển hóa thân tâm cho đến trong thân quyến có những cái sự chuyển hóa về những cái nghiệp chướng cho nên là các phật tử đã viết lên những cái cảm nhận hạnh phúc và mừng vui ở trên cái trang ở trên cái trang à, hạnh phúc mỗi ngày đấy ừ, đó cái điều đó là rất là đáng tán thán thế và cái kinh nghiệm bản thân thầy ấy, khi xưa mà thầy còn ở trong thiền viện trúc lâm ấy, ờ, khi nhập thất ấy, có những thời kỳ thì thầy cũng chuyên lễ phật sám hối và đã có những cái kỳ nhập thất mà thầy cảm nhận được cái ơn của phật mà hạnh phúc nó khóc òa luôn đấy thế thì chính chúng ta khi mà sám hối những cái tội chướng của chúng ta thì nghiệp chướng nó tiêu trừ phiền não chướng nó tiêu trừ và thì cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta nó dần dần nó hiển lộ ra chúng ta cảm thấy được cái cái phúc lạc của cái bản tâm thanh tịnh này đó và như vậy là chúng ta được tiếp cận gần với Đức Phật đấy. Càng tu tập thì chúng ta càng hiểu Đức Phật không phải ở đâu xa, phải không? Ngài không phải chỉ ngồi ở, trong ở trên ban thờ, phải không? mà chúng ta dần dần chúng thấy được Đức Phật ở ngay chính trong tâm mình. Đức Phật chính là cái bản tâm thanh tịnh của mình. Muôn, muôn vàn công đức, ấy, cái bản tâm mà nó có muôn vàn công đức đấy. Vô lượng công đức từ cái bản tâm thanh tịnh này. Và đấy chính là Phật sống đó. đó. Như Ngài à, Trần Nhân Tông Ngài nói đó, vào Bụt ở trong nhà, vào đâu phải tìm xa, nhân khuây bản nên ta tìm Bụt Ờ, giờ mới hay bụt chính là ta bụt ở trong tâm của ta trong tâm nhưng mà là tâm bản tâm thanh tịnh chứ còn tất cả những cái tâm cấu ế phiền não tham sân si thì cái đó không phải là là là phật bao giờ chúng ta tu tập lắng lọc hết những cái bản tâm phiền những cái tâm phiền não đấy đấy thì chúng ta mới thấy được được phật đấy. giống như nước đục chúng ta phải lọc lắng xong rồi lọc hết bùn đất đi thì mới thấy được nước trong nước trong ấy ví cho như là phật vậy đó thế thì ai cũng có bản tâm phật hết thế nhưng mà do phiền não vô minh phiền não nó khiến cho vần đục lên cái bùn đất của vô minh ấy, nó lẫn vào Đấy, cái pháp sám hối là một cái pháp rất là đặc biệt mà Đấy, cho nên ngài phổ hiền bồ tát là bồ tát đại bồ tát rồi Ngài cũng có thể coi như là thành Phật được rồi đấy. Nhưng mà Ngài vẫn phát nguyện sám hối. À, bốn là sám hối nghiệp chướng. À, thế thì chúng ta là phàm phu, chúng ta biết rằng chúng ta không thể bỏ cái pháp sám hối này được. Không thể bỏ. Sám hối là chúng ta việc thường phải làm. Sám hối cũng chính là phản quan tự kỷ. Sám hối cũng chính là tỉnh giác, cũng chính là chính niệm, và tất cả những cái đó đó là đang thực tập hết đến thưa đại chúng và các phật tử mỗi khi đứng lên lễ phật từng động tác mình lễ bái mình nhiếp tâm nó đều là giúp cho mình chính niệm hết rất là tốt và chính như thế mà chúng ta loại trừ được phiền não đó thì đấy là ở đây thầy nói về cái cái đặc biệt là quan trọng của sám hối cho các phật tử nếu phật tử thuần thành thì phải biết sám hối biết nhận lỗi à, đó. kể cả chúng ta được huynh đệ cho đến thầy tổ chỉ lỗi cho mình mình cũng biết quay về mình sám hối mình nhận lỗi đấy cho nên là một người phật tử thuần thành thì thường xuyên là biết nhận lỗi của mình người ta ít chống đối và vâng, ít cãi cọ và vâng, dù cái người đó chỉ cho mình lỗi là là đúng hay là sai đi chăng nữa mình cũng vẫn cảm ơn chỉ đúng thì tốt quá rồi còn kể cả nói sai lỗi cho mình thì cũng là cái để cho mình à, có thể rút ra được những cái kinh nghiệm, cái bài học. Cho nên dù người ta nói đúng hay sai, vào thì mình cũng được. À, ví dụ người ta nói sai thì mình cũng được cái pháp nhẫn. Đó, thưa đại chúng. Và mình cũng nhìn lại để mình hiểu được cái tâm mình nó thế nào. Ừ, đó, cho nên thực ra thì một người Phật tử mà gọi là thuần thành ấy, là luôn luôn ở cái trong cái tâm niệm sám hối cho nên họ không có oán hận không có thù ai vào vì thấy mình là người còn lỗi lầm còn xấu còn kém cho nên người đệ tử Phật tu Phật thì luôn luôn thấy mình còn yếu kém thấy mình còn xấu nhiều mình còn rất nhiều cái điều dở thì nó không sinh tâm kiêu mạn đại chúng thấy không mình sinh kiêu mạn là vì mình cứ nghĩ mình là hay là tốt là giỏi rồi đó cái tâm kiêu mạn là từ đấy đấy nghĩ là mình hay mình tốt mình giỏi mình là nhất rồi thế còn nếu mà nghĩ mình còn xấu còn kém lắm còn dở lắm thì bao giờ mình có tâm kiêu mạn được đâu. Đó. Thế cho nên cái Pháp sám hối này nó giúp chúng ta được rất nhiều thứ. Chúng ta được khiêm hạ vào thấp mình à, và luôn luôn xoay lại mình, à, không có hướng tâm phan duyên ra ngoài. Đó, cái Pháp sám hối nó quý như vậy đấy, ừ, rất là quý. Cho nên sám hối chính là quay lại chính mình, là nhìn lại mình. Ừ. Cho nên có thể nói một Pháp sám hối mà chân thật, tu tập chân thật hiểu nghĩa thì cũng giúp chúng ta đến thành Phật cơ mà. Đó, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó. Cho nên Thầy nhớ cụ ờ, Thiền Sư Lâm Tế đấy, lúc ấy là đắc đạo rồi đấy. Nhưng mà cụ vẫn thường xuyên, cụ phát nguyện hàng ngày, cụ lễ Phật sám hối. Lâm Tế là một vị thiền sư nổi tiếng đấy, ừ, của dòng Lâm Tế. Thế mà vẫn hàng ngày cụ vẫn lễ Phật sám hối. Đó. Thế chúng ta thấy thế nào? Thế cái bộ Lưu Hoàng Bảo Sám này này chúng biết là Thầy cũng nghĩ là bộ mà rất là chi tiết. Đó. Bộ này rất là dày, đại chúng thấy không? Ừ, trong cái bộ sám hối chúng ta thì có Lương Hoàng Bảo Sám, Từ Bi Thủy Sám, à, thế rồi Hồng Danh Bảo Sám, một số bộ sám nữa. Nhưng mà bộ Lương Hoàng Bảo Sám này Thầy nghĩ là đầy đủ nhất, đấy, chi tiết nhất. Chúng ta tụng đọc trong này là chúng ta thấy cả tội lỗi cho mình trong này hết, có đúng không? <laughs> thấy mình có tội trong này hết đấy <laughs> kẻ trong này chúng ta có tội trong này hết vâng. đu các thứ tội à, bất nhân bất nghĩa bất hiếu bất trung à, sát đạo dâm vọng đủ thứ à, có hết trong này lường trên gạt dưới à, và đủ thứ tội phỉ báng tam bảo ác hại cha mẹ phản nghịch thầy tổ có đủ hết trong này à, cho nên ấy, đọc cái bộ Lưu Hoàng Bảo Sám này là ai cũng rúng động hết. Ấy. Nó như là cái gương ấy, soi vào tâm chúng ta. À, chúng ta thấy thấy tội lỗi mình có đầy hết trong này, chương nào mình cũng thấy mình có tội trong này. Đó, nó rất là đặc biệt. Cho nên cái bộ này, lễ bái bộ này rất nhiều người cảm ứng là thế. Cho nên có những Phật tử ờ, nói là tụng họ cái cảm ứng. À, rồi từ cái sự cảm ứng ấy mà nó bắt đầu nghiệp, nó bắt đầu chuyển hóa. Đây là một cái kinh nghiệm mà Thầy chia sẻ lại chúng. Cứ khi nào mình tu tập mà mình thấy cảm ứng thì lúc ấy bắt đầu là nghiệp chúng ta được chuyển hóa. Thân tâm nó thơ thới nhẹ nhàng. À. Mặc dù là thân chúng ta nhọc nhằn nhưng mà tâm chúng ta do tu tập mà nó được nhẹ nhàng, thanh thoát, nghiệp nó tiêu trừ, tâm trí nó khai mở ra. Đấy là sự thật. Đấy. Mẫu Luông của Bảo Sám này rất là hay. À. Ờ, ngày xưa lúc hồi còn cư sĩ là thầy cũng rất là hay tụng và lễ sám cái bộ này đó, để đại chúng thấy nó rất giá trị ờ, và được sắp xếp bố cục rất hợp lý ờ, đại chúng thấy rất là hợp lý nghe không? từ cái phần đầu là hướng dẫn chúng ta quy y tam bảo vào ở trong quyển một cái phần đầu tiên là hướng dẫn chúng ta phát tâm quy y tam bảo vì tam bảo là cái chỗ nương tựa duy nhất nói rõ cái cái công đức cao quý của Tam Bảo để cho tất cả chúng sinh khi mà vào cái Pháp Luân Bảo Sám này là đầu tiên phải có chỗ nương tựa, chỗ bám đã. Đấy, cho nên cái chương 1 tại sao lại là chương quy Tam Bảo? Cho mọi người biết bám chặt vào Tam Bảo, với Tam Bảo thật là chân thật và cao quý, Tam Bảo không lừa dối ai. Phật Pháp Tăng Tam Bảo không lừa dối ai, đấy là con người chân thật, là người bạn tốt, người bạn lành cho tất cả chúng sinh là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng sinh cho nên cái phẩm phần thứ nhất ấy là hướng dẫn chúng ta quy tam bảo thì chúng ta có một cái điểm tựa cái nền tảng đó sau đó sang phần 2 là dứt trừ nghi ngờ chương 2 đấy vào đã quy tam bảo rồi bây giờ dứt trừ tất cả những cái nghi ngờ của chúng ta về Phật pháp à, về nhân quả dứt những cái nghi đấy đi đó. có cái điểm tựa rồi chúng ta bắt đầu mới mới gột rửa dứt nghi đấy sang cái chương 3 là bắt đầu sám hối vào đó có chỗ để mình sám hối rồi mình sám hối với tam bảo rồi đấy chương 4 là phát tâm bồ đề sám hối rồi vâng, thân tâm đã được thanh tịnh lúc ấy thì phát tâm bồ đề phát cái tâm rộng lớn lên thì phát tâm bồ đề cũng là một pháp để sám hối và phát tâm bồ đề thực sự nếu ai chân thật phát tâm bồ đề thì cái pháp sám hối bằng phát tâm bồ đề nó tiêu trừ các tội rất là lớn rất là nhanh những cái tội trọng cũng có thể nhờ phát tâm Bồ Đề mà tiêu được. Đại chúng nhớ. Đấy, những tội trọng, cực trọng cũng có thể do phát tâm Bồ Đề mà tiêu được cái tội đấy. Đại chúng thấy, cho nên tại sao ở trong Lương Hoàng Bảo Sám cũng có cái phần phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề rồi sau đó chúng ta phát đại nguyện, những cái nguyện lợi ích, lợi mình, lợi người. Phải Đó, rồi đến cái phần thứ sáu là hồi hướng công đức của phát tâm Bồ Đề, của phát nguyện cho Pháp giới chúng sinh cái, cái chương 7 thì nói đến quả báo, nhân quả báo ứng. À, rất nhiều tội để lúc này cho chúng ta và tất cả các chúng sinh thấy được tội lỗi của mình. À, để mà sợ, để mà tránh. À, những cái quả báo đọa địa ngục rất sợ. Đấy, sang chương 8 thì nói đến cái phần mà ra khỏi địa ngục. Chúng ta nhờ sám hối, nhờ như vậy mà ra khỏi địa ngục. Chương 9 là giải trừ các cái oán kết vào vâng. chương 10 là tự vui tự mừng đấy tức là cái cái cái quyển lương hoàng bảo sám này sắp xếp được các vị thiền sư trí công là sắp xếp rất là hợp lý theo cái lộ trình của cái tâm chúng ta đấy rồi chương 11 nhớ ơn tam bảo xong rồi từ chương 12 đến tận chương 37 là lễ và sám hối cho mình và phát nguyện thay cho tất cả các cõi từ cõi chư thiên chư tiên quỷ thần la sát cho đến tất tật sám hối cho nhân loại cha mẹ rồi sám hối đến súc sinh ngã quỷ địa ngục đại chúng thấy không ờ, lương hoàng bảo sám là lễ nhất nhiều chúng ta và chính cái chương này chính là cái tâm bồ đề của chúng ta đấy à, chúng ta không những sám hối tội lỗi cho mình mà sám hối tội lỗi cho tất cả chúng sinh chúng sinh là từ chư thiên trở xuống cho đến chúng sinh trong địa ngục à, và nhất là trong cái đại dịch covid này chúng ta biết nhân loại chúng ta đang trả cái ác nghiệp vào ác nghiệp này là từ những cái việc sát sinh hại vật vào sát nhân hại vật sống ác hại lẫn nhau vào ờ, vô cùng ừ. thế này chúng thấy nhiều khi là tại sao chúng ta thấy là chết chết hàng loạt là vì chúng ta thấy ví dụ như là cái đàn gia súc gia cầm ấy, chỉ một vài con nó bị bệnh thôi nó bị cúm hay nó bị gì thì lập tức là người ta đào hố chôn hết cả hàng vạn con à, có khi chỉ vài con gà nó bị cúng bị kiếp thế là người ta là đào một cái hố to là hất hết tất cả hàng vạn con gà à, hàng ngàn con lợn người ta cũng vứt trôn tập thể hết à, đáng nhẽ một vài cái con đấy nó bị bệnh bị dịch thì chúng ta phải chữa cho nó khỏi phải ừ. mình chưa nói cái chuyện người ta nuôi làm gì nhưng mà trước hết ấy, còn những cái con kia nó chưa bệnh nó chưa bị làm sao thế mà thế là xe ủi hết tất cả xuống cái hố là lấp hết đi chết hết luôn Chúng ta thấy không? Thế cho nên bây giờ thì loài người, người chúng ta dịch Covid này chết rồi cũng phải chôn tập thể. Chúng ta đã xem những clip ở Ấn Độ đấy, một cái mộ giờ là hàng trăm xác chết quăng xuống đấy. Có khác gì như là gà mấy lợn ngày xưa ờ, khi mà bị dịch người ta vứt không? Đó. Chúng ta thấy nó đều là những cái nhân quả báo ứng hết đấy. Rất là đáng sợ. Ừ, rất đáng sợ. Đó, thế cho nên chúng ta phải lễ Phật sám hối và phát nguyện thay cho tất cả loài người, nhân loại này. Cái Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám này lập ra nó cũng từ cái nhân duyên đại dịch Covid này mà các Phật tử bạch với Chư Tăng để xin được khai cái Pháp đàn này. Thế cho nên chúng ta lễ thế cho nhân loại, sám hối thay cho nhân loại, cho tất cả mọi người và ở trong cái trái đất này, ở trên cái trái đất này. Những cái nghiệp ác này giờ nó trổ quả, đấy cái tâm nguyện của thầy trò chúng ta là mong muốn như vậy sám hối để tiêu cái nghiệp này đi ừ. cảm ứng đến thiên long bát bộ để mà đại chúng nhớ là bao giờ cũng phải là sự cảm ứng rồi mới chuyển hóa không cảm ứng không thể chuyển hóa được à, không cảm ứng không chuyển hóa được một cái anh tội nhân ở trong tù nếu mà anh ờ, làm cho cái anh mà cai ngục đó, anh cảm ứng được anh thấy quý thấy mến thế là anh sẽ nhẹ tay anh tra tấn à, thế còn không cảm ứng được đến anh ấy anh chưa thấy rung động gì thì anh cứ thẳng tay anh tra tấn thôi đại chúng thấy đó tất, tất cả đều là phải sự cảm ứng mà cảm ứng là phải từ tâm tâm mình phải chuyển hóa từ cái tâm ác cái tâm bất thiện ta chuyển hóa thành thiện tâm thiện tâm ấy nó mới cảm ứng được cái thiện tâm của người thì người ta mới khởi thiện tâm với mình được. Chứ còn mình khởi ác tâm, những cái bất thiện tâm mình chưa hề chuyển hóa gì, thì không thể nào cảm hứng được những cái thiện tâm của người, cho đến của chư thiên thiện thần cũng không cảm ứng được. Mà không cảm ứng được thì sẽ không có những cái, những cái việc tốt lành đối với nhau. Đó, thế cho nên ấy, chúng ta trước hết tại sao cái pháp sám hối này nó quý là chính chúng ta xoay lại để sửa tâm mình, gột rửa mình ăn năn nhận lỗi nhận tội của mình đại chúng thấy cũng giống như con mình thế nó phạm tội và mà nó cứ nhân nhân ra đấy nó không sợ gì và nó còn cãi chăm chảm ấy thì đại chúng thấy mình có khó chịu không rất khó chịu những đứa con như thế là không muốn cho nó cái gì không muốn giúp nó cái gì hết ấy. tiền không muốn cho nó nữa và nó hư như thế có tội có lỗi hẳn hoi mà bố dạy mẹ dạy còn cãi chăm chảm phải không thì làm sao mình có thể cho nó tiếp được cái thằng gọi là phá gia chi tử đó, đó. thế còn nếu khi nó tạo tội tạo phạm lỗi mà biết ăn năn biết sám hối xin chừa đổi thì tự nhiên bố mẹ sẽ thấy thương thôi và bố mẹ sẽ lại trợ giúp cho cái này là cái, cái, cái rất tự nhiên nó đều là tâm hết đấy thưa đại chúng đều là tâm người với người tâm giữa chúng sinh với nhau cái pháp giới này là pháp giới của tâm Thế cho nên Phật mới dạy nhất thiết duy tâm tạo là thế mà. Tất cả là ở nơi tâm hết. Cho nên chúng ta nếu mà chân thành sám hối, sự sám hối chân thành của tất cả tăng ni Phật tử, bà con nhân dân, nó cũng cảm ứng vào đến chư thiên thiện thần, chứ không phải không đâu. Đó, cho nên là Thầy nghĩ là nó rất là giá trị. Cho nên Thầy tin rằng với cái tâm trí thành của ba ngày tu tập Pháp đàn vừa rồi, thì Thầy nghĩ rằng nó uh, ít nhiều sẽ cảm ứng đến chư thiên thiện thần sẽ tác động đến cái đại dịch này cho nó giảm bớt đi à, vì thực sự cái nghiệp chướng này của nhân loại nó quá lớn quá nặng à, cho nên chúng ta phải hết sức cố gắng và sự cố gắng của đại chúng trong ba ngày vừa rồi chắc chắn sẽ có những cái tác dụng hữu hiệu hữu hiệu Đấy. và nhân hôm nay ngày kết đàn thì thầy cũng nói một phần ở trong cái cái quyển Lương Hoàng Sám này ừ, trích giảng một cái phần nhất là cái phần cảnh tỉnh vô thường ở trong cái chương 35 đấy. đại chúng thấy văn ờ, văn từ của Lương Hoàng Bảo Sám rất là thống thiết. không? Cái này của những cái bậc mà chứng đạt cái tâm từ bi gọi tâm lão bà của các ngài rất lớn cho nên viết ra cái văn này nó thống thiết lắm. Nó tha thiết đọc vào là rơi nước mắt đấy. Ừ. đại chúng thấy không? Nó từ tâm can mà nói ra giống như là người cha người mẹ của mình ấy và thấy được tội lỗi của các con mà nói hết ra để cho con mình nhận ra lỗi lầm thống thiết lắm đó trong cái chương thứ 35 ấy ngài cảnh tỉnh chúng ta về sự vô thường nha đó. ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau lễ Phật sám hối phát nguyện thế cho hết thầy chúng sinh trong lục đạo rồi bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường không? cái vô thường là cái mà nó nó nó thực tế nhất cho chúng ta thấy đấy và nhất là trong cái đại dịch này covid này thầy tin là nhiều người tỉnh ngộ ra cái sự thế vô thường thân mạng vô thường đó đấy than ôi tội phước trong ba cõi nhân quả sinh nhau ở ngay tại tâm không rời đương niệm nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác, không thể sai lầm. Nguyện xin đại chúng nên giác ngộ lý vô thường, phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy mình, chớ sinh tâm lười biếng mà không cố gắng. Đấy, Ngài nhắc nhở chúng ta phải sinh cái tâm tinh tiến tu hành để tự cứu lấy mình, chớ sinh tâm lười biếng mà không cố gắng. Trước hết là cứu mình đã, cứu được mình rồi mới cứu được người giống như người có biết bơi rồi mới cứu được người đuối nước à. người trí thức thường than giả sử người hưởng thú dục lạc trăm ngàn vạn ước năm rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi có một trăm năm nhưng mấy ai sống được một nửa thế thì chúng ta không thể tự dung túng qua ngày không lo tu tập À, phần này cả đại chúng đều đã tụng qua rồi, nhưng Thầy nhắc lại là cảnh tình chúng ta về vô thường. Đấy, người trí tuệ người ta than thế này, con người ta ví dụ như là được hưởng thú dục lạc trăm nghìn vạn ước năm đi, nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải chết. Có ai sống mãi đâu, à, không? không ai sống mãi. Ngày xưa nói có ông Bành Tổ sống đến 800 tuổi, nhưng rồi ông Bành Tổ cũng chết. Có ai sống được lâu đâu, nghe không? Tất cả đều phải chết tất cả chúng hữu tình đều phải chết trăm năm ngàn năm vạn năm cho đến sống như là phạm thiên và đại phạm thiên sống có thể hàng tỷ tỷ năm rồi cũng phải chết mà rồi vẫn đến ngày cuối cùng chung cuộc phải chết đó đại chúng rồi chết một cái là đọa xuống ba đường ác đấy đại chúng thấy giống như ông ốt đầu lâm phất đấy là cái ông mà đến mà xem tướng cho thái tử tất đạt đa sau đó ông chết, ông sinh về Phạm Thiên, nhưng mà rồi tương lai ông cũng sẽ đọa chết mà ông còn đọa làm con trùng ở trong cổ trâu, ấy. làm con ve ở trong cổ trâu. đại chúng thấy. Đức Phật mới thấy rõ được cái điều đó. Đấy, ở trên cõi trời Phạm Thiên, ấy, sống hàng bao nhiêu tỷ năm lên trên đấy, chứ không ít đâu. Nhưng rồi hết cái phước một cái thì cũng lại đọa. Thế thì chúng ta phải tính là tính đến cái chuyện cuối cùng là đọa, cái ngày cuối cùng á. Phải không? ở đời này ta cũng thế người ta nói là đầu đời giữa đời chưa tính đến kết thúc cuộc đời này ra sao mới là cái quan trọng và đầu đời của anh rõ là vinh hoa phú quý nhưng cuối đời anh chết thê chết thảm chết đói chết khổ thì như vậy là anh cũng không ra cái gì cái hậu của anh không ra cái gì đại chúng ta kết thúc nó là cái gì đó chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện đó sống ngàn vạn triệu năm đi chăng nữa nhưng cuối cùng cũng là một cái chết thê thảm là sự đọa lạc Thế thì ngàn vạn năm lúc ấy có giá trị gì đâu. Đại chúng thấy không? Chúng ta bây giờ đang dần dần lê tới cái chết đấy. Nói là dần dần chứ. Người ta cứ nói kiếp sau ở đâu. Phải không? Kiếp sau mình cứ nghĩ đến bao giờ có khi ngày mai là kiếp sau của chúng ta rồi đấy. Đại chúng thấy không? Ngày mai là kiếp sau của chúng ta rồi đấy. Chứ không hẳn đã là, là phải kiếp sau là mấy chục năm nữa đâu. Có khi ngày mai có người là kiếp sau rồi. Đêm nay có khi là kiếp sau rồi bắt đầu sang kiếp sau rồi có đúng không đại chúng ừ. ừ. chứ ai cứ nghĩ là kiếp sau là tưởng là phải 90 tuổi rồi tôi mới bắt đầu sang kiếp sau không phải đâu <laughs> không cái đấy là hoàn toàn không chắc chắn chút nào nên chúng ta phải nhớ phải tỉnh giác cái chỗ này kiếp sau không ở đâu xa có khi là là ngày mai có khi là đêm nay có khi là chiều nay chúng ta phải giác ngộ về vô thường như vậy và mà đức phật thì có nói là kiếp sau là ngay trong hơi thở này này thở ra không hít lại nữa là sang kiếp sau rồi sang kiếp sau rồi đấy chúng ta cứ nghĩ là ở đâu ấy phải không thế cho nên ấy, các ngài mới nói là trăm năm chúng ta thì quá ngắn ngủi mấy ai sống được một nửa phải không? bây giờ chúng ta có thể sống hơn nửa đi 60 tuổi 70 tuổi còn sống được trăm tuổi là hiếm lắm mà sáu bảy mươi năm trên đời này nó cũng rất nhanh thôi wow. 60 năm cuộc đời có là bao đâu, cực kỳ là nhanh. Thoáng mắt một cái là đã hết rồi. Đó. Thế cho nên Ngài nói là không thể tự dung túng qua ngày mà không lo tu tập. Và lại thế gian huyễn hóa, rốt cuộc tất cả đều tiêu ma. Ừ. Có rồi hoàn không, lên cao rồi phải xuống thấp. Có sum họp phải có chia ly, có sinh quyết phải có tử, cha mẹ, vợ con, chồng bạn, anh em quyến thuộc, thương yêu đến tận cốt tủy đến giờ phút lâm chung không ai có thể chết thế cho ai không ai có thể giúp ai được đúng quá đại chúng thấy không đấy cái đại dịch này này nó, nó, nó, nó minh chứng cái câu nói này nhãn tiền cho chúng ta thấy và cha con chồng vợ thân thiết như thế đấy có ai mà bằng tình cảm cha mẹ con cái chồng vợ đâu nhưng mà đến khi mà cái chết nó đến à, không ai giúp gì được cho ai không ai làm gì được đại dịch covid này chúng ta xem những cái cảnh ở miền nam chết đấy vào không có ai người thân được đến đưa mới đau khổ chứ đau thương lắm mà chết chết hết ấy, có nhà chết cả tám người luôn sáng bốn người chết chiều bốn người chết nhà bỏ không đấy lúc này mới tỉnh ra tiền của tài sản chả làm gì cả đại chúng thấy không không làm cái gì không có giá trị gì đối với thần chết hết đấy khi cái chết đến thì tất cả đều vô giá trị hết công danh à, ngất trời à, à, gọi là công danh cái thế ừ, gọi là ngất trời cái thế là chùm thế chùm thiên hạ Đấy, cũng không có giá trị gì hết làm vương làm tướng bây giờ cũng không có giá trị gì khi mà thần chết nó đến ừ, rất là rất là đau đớn ừ quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, tiền tài bảo vật cũng không thể kéo dài đời sống, cũng không thể dùng lời lẽ ăn uống cầu chúc để mong thoát khỏi tử thần. À, chúng ta chúc nhau, cầu nhau. À, đầu năm Tết đến chúc à, cô, chúc bác mà sống lâu trăm tuổi, à, bạc đầu dâu. Nhưng mà rồi đây thần chết nó đến nó có nó có nhờ cái việc chúc ấy mà nó nó không bắt mình đâu nhờ cái lời chúc ấy mà nó không bắt đâu không có nghe không sống chết là việc vô hình không ai có thể lưu lại được kinh dạy rằng chết là hết tức là chấm hết ở cái hiện thế này này chứ không phải chết là không còn gì là hết là hết ở cái trần gian này tắt hơi thở rồi thần thức thoát ly thân hình tan rã nhân và vật như nhau không ai sống mà không chết nhưng trong lúc bỏ thân mạng sống này khổ não vô cùng. Sáu dòng bà con nội ngoại vây quanh khóc lóc, người chết khi ấy sợ lắm, không biết nương nhờ vào ai. Lúc hơi thở cuối cùng sắp tàn, người chết nhớ lại hết thảy những việc thiện ác mình đã làm trong cả một đời qua. Hành tướng quả báo sum la liền hiện ra trước mắt. Bắt đầu lúc mà thần thức lìa thân là đủ các thứ nhân quả nó hiện ra trước mắt. Đó, những cái gì? Ừ. Người làm lành được thiên thần phù hộ, người làm ác có ngưu đầu ngục tốt đến bắt đi, xua đuổi. Ngục tốt la sát, hằng không dung, không khoan dung tha thứ, tử thân hiếu tử không thể cứu giúp. Vợ chồng ân ái chỉ nhìn nhau xem cái chết đến, gió phong đao xẻ thân đau khổ không thể nói được. Đấy chúng ta thấy cái đoạn này nó hết sức là bi đát ừ, cho cái cái cái cái cái cái cái đời của một con người, một chúng sinh. Khi mà cái chết đến, ấy, không? làm gì được, từ thân cho đến hiếu tử. Không? Ờ, từ, cha mẹ có thương yêu mình cho đứa con hiếu thảo mấy lúc này cũng không làm gì được, không cứu giúp được. Vợ chồng ân ái, không? thương xót, yêu thương nhau cũng chỉ khoanh tay mà đứng đấy mà nhìn thôi. Làm gì được đâu. Đại chúng thấy không? Đấy giờ, giờ, giờ covid nó đến mà vợ nằm đấy mà ngáp ngáp thì chồng đứng đấy cũng nhìn thôi không thể làm sao được rồi chết à, đấy có họ quay cái cảnh cái ông chồng đứng cạnh cô vợ rất là xinh đẹp à, ngáp ngáp nên đứng đấy cũng bó tay cuối cùng thì ngáp xong thì chết không thở được nữa chết đấy cho nên không thể nào mà mà chúng ta có thể mà mà mà chống lại được cái chết ừ. Người chết lúc ấy ruột đau như dao cắt, bao nhiêu thống khổ đồng thời dồn dập tới, tinh thần hoảng hốt như điên như cuồng. Dầu muốn khởi một khởi tâm nghĩ một niệm lành, làm một mảy phước, lễ Phật một lạy cũng không thể làm được. Lòng càng hối hận, khổ não như vậy, không ai chịu thế cho ai. Đấy lúc này á, chúng ta muốn khởi một niệm, niệm thiện cũng khó mà khởi được. Hay muốn nghĩ là thôi bây giờ mình lễ Phật một lễ không lễ được nữa lúc ấy làm sao mà còn lễ phật được nữa muốn là bây giờ con đi đến chánh điện để lễ không đi được nữa lúc ý khởi ra một cái thiện niệm còn khó thưa đại chúng khởi được một ý nghĩ thiện ví dụ ý nghĩ là bây giờ mình nghĩ mà là một cái việc lành thiện vào không nghĩ ra được lúc ý là hoàn toàn nghiệp nó chi phối hết à, khởi lên tất cả những các cái rất là sợ hãi ác nghiệp cả một đời mình lúc nó dồn đến đại chúng nhớ như vậy ừ. Đó, rất đáng sợ. Trong Kinh Niết Bàn dạy, người chết ở nơi trốn hiểm nạn, không có lương thực, đường đi mờ mịt xa xăm, lại không có bạn bè, ngày đêm đi mãi không biết về đâu, không có phương hướng, thâm thúy tối tăm, không có ánh sáng, vào vô gián địa ngục, đến rồi không thoát ra được. Sống không tu phước, chết về chỗ khổ, sầu thảm chua cay, không thể trị liệu, liệu trị việc ấy không có hình sắc nên không thể biết trước mà lo sợ. Đấy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã biết quả báo của sự sống chết như sợi dây xích, không có mối manh, không bao giờ cùng tận. Chết rồi thần hồn đi ngơ ngác, thui thủi một mình, không biết về đâu, không ai thấy biết, không thể tìm kiếm, không thể ghi nhớ. Chỉ mỗi người tự nỗ lực siêng năng chịu khổ chăm lo tu tập, thực hành lục độ tứ vô lượng tâm vân vân để làm tư lương riêng về xứ sở. Chớ ỷ mình còn khỏe mạnh mà tự yên tâm, biếng nhác, phải nên hết lòng tha thiết, đảnh lễ quy y, thế gian đại từ bi phụ. Tức là Ngài sách tấn chúng ta rất là rõ. Chúng ta bây giờ còn sức lực, còn khỏe, thì phải gắng mà tu đi. Cái thân này rồi sẽ đến một ngày nó dẹo dã, nó bệnh tật. Lúc ấy không tu được nữa, thưa đại chúng. Muốn tu không tu được nữa biết bao nhiêu các cụ bây giờ già rồi phải không? bảo tôi tiếc quá phải không? ngày xưa khỏe tôi không tu bây giờ tôi già quá tôi bệnh tôi nằm rên hừ không tu được nữa muốn lễ phật không lễ được muốn tụng biến kinh không tụng được nữa muốn quỳ sám hối không quỳ được nữa thưa đại chúng đấy cái khổ là cái khổ như vậy chúng ta thường hay trì hoãn thường hay để bảo thôi để năm nay bận chưa tu để sang năm cứ trì hoãn như vậy đó không được thưa đại chúng vì thần chết nó không hẹn một cái rất là bấp bênh đó là ông thần chết ông không có kỳ hẹn gì với chúng ta cả phải không không kỳ hẹn gì đấy đó. không có kỳ hẹn đấy vừa rồi báo đăng ở trong miền nam có cái chú gì đấy chuyên làm à, cơm chay từ thiện đi phát cơm chay cuối cùng là chú bị cũng bị nhiễm covid à, phát hiện nhiễm covid ở hôm mười mấy mười bốn mười lăm thôi thì đến mười tám là chết rồi rất là nhanh cũng rất là tội nghiệp ai cũng rất là thương chú đấy Thế nhưng mà chúng ta thấy, phải Rồi có một cái nhóm thiện nguyện, họ cũng đi làm rất nhiều việc thiện nguyện, nhưng mà rồi đến chính bản thân bố mẹ của các bạn đấy cũng bị Covid, rồi các bạn ấy cũng bị nữa. Đó, cho nên chúng ta nhớ là nó tất cả nó đều là có cái nghiệp, cái duyên hết. Ừ. Thần chết không hẹn đâu, nghe không? Chúng ta nhớ. Nhưng mà chắc chắn những người làm thiện nguyện ấy, họ với cái thiện tâm như vậy thì họ bỏ thân họ sẽ được sinh vào chỗ lành. Và vâng, chắc chắn là như vậy. Đó. Thế nhưng để chúng ta thấy là gì? Thần chết không kẻ ai, không hẹn ai, không chừa ai hết. để cho nên chúng ta còn thân này, còn khỏe mạnh ngày nào thì gắng tu tập đi. Cả đại chúng là như vậy. Đấy, cái phở, cái chương mà cảnh tỉnh này là Ngài nói rất thống thiết cho chúng ta. Nghe không? Chúng ta đừng quên cái, cái vô thường. Đó. Thế thì hôm nay, thì kính thưa đại chúng, á, trong cái buổi à, lễ kết đàn thầy có mấy lời với đại chúng để mong đại chúng ờ, hiểu được và cũng nhân cái đàn lễ hôm nay á, thì ờ, có rất nhiều các chúng vô hình ờ, họ xin về trong đàn lễ và để họ được sám hối nhiều lắm đấy thưa đại chúng có những chúng như là, là cha mẹ anh em con cái vợ chồng tiền kiếp của chúng ta của tăng ni và phật tử và họ tiền kiếp họ ác nghiệp họ giết hại chúng ta đấy rồi họ lừa đảo chúng ta ừ, vân vân đấy thì rồi đạo tràng cũng đã mời hôm trước đã thỉnh mời tất cả vào trong pháp hội để họ được sám hối. Khi chúng ta khai mở cái pháp đàn Lưu Ngọc Bảo Sám này, có rất nhiều các chúng vong linh, à, họ về, họ xin được vào tham dự pháp đàn. Đấy, cho nên đại chúng thấy cái phần thỉnh của chư Tăng đấy nó rất nhiều, à, nhiều lắm, ừ, nhiều. Tức là chúng ta thấy cái Pháp giới này, cái thời mạt Pháp này, chúng sinh tạo tội quá nhiều luôn, đấy, quá nhiều. Mà chúng ta tự kiểm tâm chúng ta thì biết đấy trong một ngày chúng ta cái ác niệm nó vô số luôn còn thiện niệm được bao nhiêu thì từ đấy ta suy ra thôi vào không? thế cho nên cái pháp hội này mở ra biết bao nhiêu chúng sinh à, về đây hữu hình thì là chúng ta rồi còn vô hình là vô số luôn đấy vô số về đây và ra tiên tiền tổ các hương linh hương linh bị chết trong do dịch covid rồi hương linh đây các hương linh mà bất thiện tâm ác hại chúng ta từ nhiều kiếp, ác hại tam bảo, tà kiến, chúng ta cũng thỉnh về trong Pháp hội này à, để cho họ được sám hối, được nghe kinh. À, có những chúng thì họ về muộn hơn chút, khai đàn được một ngày, hai ngày rồi họ mới về họ báo, họ xin vào. Đó, thì chúng ta thấy đấy là cái điều rất đặc biệt. Cho nên ấy, khi họ bị khổ rồi họ mới tỉnh ra cái khổ này từ đâu à chắc là do mình tạo ác nghiệp các chúng hương linh ngạ quỷ cô hồn là họ nhớ được tiền kiếp nên cho nên các ngạ quỷ đó trong kinh Phật thường nói khi mà các tôn giả gặp các ngạ quỷ hỏi ngươi làm sao bị thế này làm sao ngươi lại bị thân thể bị đốt cháy thế này thân thể lại bị dòi bọ rúc rỉa thế này thì các ngã quỷ đều nói kiếp trước khi làm người khi làm tăng chúng tôi thế này à, chúng tôi đã coi như là phá giới rồi rồi làm những điều bất thiện khi làm người chúng tôi ác hại chúng tôi phỉ báng tam bảo chúng tôi lừa đảo trộm cắp bất thiếu gian dâm vân vân đó cho nên giờ chúng tôi bị quả báo thế này nó nhớ được tiền kiếp hết mà Thế cho nên ấy, các chúng ấy khi mà biết cái pháp đàn của chúng ta là họ họ xin về nên lại chúng thấy nó cảm ứng khi chúng ta mới nói là có mở pháp đàn sám hối đã rất nhiều chúng họ về họ báo họ xin được vào để sám hối rồi họ thấy khổ quá chỉ còn pháp sám hối này cứu được họ thôi Đấy, cho nên là chúng ta nhớ, nhờ Ừ, chúng ta nhớ cái việc sám hối rất là cần thiết, rất quan trọng. Mà tâm niệm chúng ta sám hối là thường xuyên hàng ngày. À, chúng ta khởi một niệm bất thiện, chúng ta sám hối ngay. Phải tỉnh giác và sám hối ngay. Đó, đó thì như vậy chúng ta thấy được cái giá trị của sám hối. Nhờ sám hối mà sạch được nghiệp, nhờ sám hối mà tâm mình được sạch. Tâm có sạch mới có thể thể giải thoát được. Còn tâm mà không sạch không giải thoát được. Tâm không sạch gọi là tâm câu ế, hay cũng gọi là tâm còn lậu, còn lậu hoặc bao giờ sạch hết gọi là vô lậu đó đại chúng nhớ thế thì hôm nay nhân cái đàn lễ sám mối hôm nay thì à, thầy trước hết là tán dương công đức của tất cả tăng ni các phật tử đã hết sức là tinh tấn và đàn tràng đến hôm nay rất là viên mãn phải không? rất là viên mãn mọi việc đều trôi chảy mặc dù là thân chúng ta có mỏi mệt một số chưa tăng chưa ni rồi các phật tử coi như là mất cả tiếng ở đây tụng niệm chúng ta tụng để chúng ta muốn cho tất cả pháp giới này mọi người cùng được sám hối cả chứ không phải chúng ta lên chúng ta tụng thầm nếu tụng thầm thì không mất giọng đâu nhưng mà ai cũng tụng thành tiếng là như vậy để mà cho mong cho mọi người mọi chúng sinh trong pháp giới này đều được nghe lời Phật dạy để mà sám hối đấy cho nên chúng ta cái thân nó mệt một chút nhọc nhằn nhưng mà cái công đức thầy nghĩ rất là lớn thầy xin tùy hỷ và tán thán công đức của cả đại chúng <clears throat> Đó. Và à, sau đây thì à, Thầy sẽ thay mặt cho đại chúng để xin à, à phục nguyện và hồi hướng công đức của đàn tràng đến cho tất cả à, những các cái à, chúng mà đã được mời về trong Pháp hội và hồi hướng đến cho tất cả Tăng Ni và các Phật tử. À, thỉnh đại chúng chúng ta cùng chắp tay.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 toàn thể tăng ni và Phật tử thiện nam tín nữ cùng nhân dân chúng con trong đàn tràng Lương Hoàng Bảo Sám này xin được đem công đức tu hành thật có theo công hạnh Bồ đề của Đại Tăng Chùa Ba Vàng, công đức tu hành hòa hợp của các đạo tràng, công đức cúng dường, tụng kinh lễ bái, sám hối tu tập ba ngày ba đêm của Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám này, chúng con xin nguyện đem các công đức này hồi hướng, cầu nguyện cho. Cầu cho tất cả vong linh, cha mẹ, gia tiên tiền tổ của Tăng Ni Phật tử và bà con, nhân dân chúng con tham dự Pháp đàn đều được sớm giác ngộ Phật Pháp, xả bỏ ái chấp, kết thành bản lữ, phát nguyện tu hành, sớm được tái sinh vào cảnh giới an lành, tu theo chính pháp của Phật Đà. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức của đàn tràng, hồi hướng cho tất cả các chúng quỷ hành bệnh Covid, các vong linh bị chết do mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Xin nguyện cho tất cả các chúng này nghe lời kinh Pháp sám hối tội lỗi, nghiệp chướng được tiêu trừ, tăng trưởng phước lành, thân tâm mát mẻ, giác ngộ được lý đạo, trừ bỏ ác nghiệp, phát khởi thiện tâm, không hành dịch bệnh nữa và khiến cho muôn dân phải đau khổ. Nguyện cho tất cả các chúng này phát tâm quy y tam bảo, tu hành theo chính đạo. Chúng con cũng lại nguyện hồi hướng công đức của đàn tràng đến cho tất cả các đức hộ pháp bảo hộ đàn tràng, hồi hướng công đức này đến cho tất cả các chúng chư thiên, chư tiên, chư thần, quỷ thần giả xoa la sát, Atula cùng các chúng đã phát tâm Bồ Đề tại chùa, nguyện cho tất cả các chúng được nương công đức của đàn tràng mà tăng trưởng phước báu, tăng trưởng công đức Bồ Đề, phẩm vị thêm cao, oai lực thêm lớn, bảo hộ chúng sinh đẩy lùi nạn dịch COVID-19, hộ trì chúng sinh bỏ ác làm lành, luôn luôn tinh tấn Bồ Đề, kết duyên Pháp lữ, cùng với chúng con tu hành cầu vô thượng đạo. Chúng con cũng lại nguyện đem công đức của đàn tràng Lưu Hoàng Bảo Sám này xin hồi hướng để cầu bình an cho cha mẹ cùng giao quyến hiền tiền của tất cả tăng ni, Phật tử, các thiện nam, tín nữ ờ, tham dự đàn tràng và tất cả những người đã hướng tâm về Pháp đàn. Nguyện cho tất cả đều được tăng trưởng phúc lành, thọ mạng lâu dài, trí tuệ sáng suốt, đời đời kiếp kiếp, đầy đủ tín tâm với Tam Bảo, thân cận các bậc minh sư, thiện hữu tri thức, phát tâm Bồ Đề, tu hành theo chính Pháp, cho tới ngày thành tựu quả vị vô thượng. Chúng con cũng lại nguyện đem công đức đàn tràng này hồi hướng cho các bệnh nhân COVID-19, nguyện cho các bà con Phật tử nhân dân đang mắc bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới có thêm năng lượng tích cực trợ duyên cho việc điều trị bệnh, sớm được khỏi bệnh, bình an và nguyện cho tất cả đều biết quy hướng Tam Bảo, tu theo Phật Pháp. Chúng con cũng xin được hồi hướng công đức của đàn tràng cho tất cả Phật tử và bà con nhân dân ở trong các khu vực cách ly mà đã gửi danh sách về chùa, về đàn tràng, cùng các Phật tử tiến chủ đã phát tâm cúng dường và tu tập theo đàn tràng, được tiêu trừ nghiệp chướng, oan khiên, oán kết, hóa giải, bình an, mạnh khỏe, thuận duyên, tinh tấn tu tập, lòng tin Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Chúng con cũng xin nguyện đem công đức của đàn tràng hồi hướng cầu bình an cho tất cả các nhà quản lý, các nhà khoa học, các bác sĩ, cán bộ y tế, các tình nguyện viên, các chiến sĩ ở trên chiến đầu, tuyến đầu chống dịch, tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa khống chế dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành đang có dịch trên đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Nguyện cho tất cả có được nhiều sức khỏe, bình an, và đủ duyên lành để kiểm soát và khống chế dịch bệnh. Chúng con cũng xin hồi hướng cho tất cả các chúng hữu duyên với tăng ni Phật tử của chùa cùng các tín chủ đã bạch thỉnh về pháp đàn, các vong linh anh hùng chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, các chúng hữu duyên với pháp đàn, nguyện cho tất cả đều được thọ thực no đủ, nghe kinh nghe pháp, oán kết tiêu trừ xả bỏ lầm mê, giác ngộ Phật Pháp, nương tựa tam bảo, sớm được tái sinh vào cõi lành thanh tịnh. Chúng con cũng lại nguyện, nguyện cho mưa thuận gió hòa, dịch bệnh sớm được tiêu trừ, nhân dân ấm no, hạnh phúc, hướng tâm về Phật Pháp, nương tựa tam bảo, tu hành, thoát khổ. Nguyện cho đất nước Việt Nam luôn có được quốc chủ là bậc minh quân oai đức, là bậc Bồ Tát thành Ba La Mật, lãnh đạo đất nước được hòa bình, hộ trì cho chính Pháp được tuyên dương, tăng ni Phật tử được bình an tu hành. Chúng con lành nguyện cho chính Pháp được hưng long, trường tồn, tuyên dương mãi ở nơi đời, giúp cho chúng sinh có chỗ quy hướng, tu tập đạt được an vui lợi ích. Nguyện cầu cho Bậc Thánh sớm xuất hiện nơi đời, để thế gian này để cứu độ chúng sinh, ánh sáng Phật Pháp được lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng tu hành đều được lợi ích. Lại nguyện, nguyện cho mặt trời Phật Pháp còn mãi ở thế gian, chúng sinh đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu tam bảo, tinh tấn tu hành, sớm mau thoát khổ. Phổ nguyện, nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật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 pháp đàn sám hối công đức có bao nhiêu con xin lễ đó hồi hướng về nguyện khâm pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não nguyện đường trí tuệ thật sáng ngời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 được lên ngôi vô thượng giác tự quý Phật nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng tự quý pháp nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển tự quý tăng nguyện cho chúng sinh à, quản lý đại chúng à, hết thảy không ngại à, hòa nam thánh chúng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con kính bạch trên sư phụ Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, lễ kết đàn Pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám đến đây đã hoàn mãn. Chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh và tác lễ kết đàn, cũng như ban bố những lời đạo từ vô cùng ý nghĩa và quý báu cho hàng đệ tử chúng con được thêm vững tâm hơn trong đại dịch. Giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy Tăng Ni Xá, ban cung đinh về vị trí, ban trung cổ cử chuông chống bát nhá, toàn thể đại chúng đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung tiến quý ngài. Nam mô Bổn Sư